Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu bài khoa học âm thanh. Trước hết, chúng ta đi vào hoạt động 1. Các em hãy xem hình và trả lời câu hỏi. Bạn có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ đâu? Có rất nhiều âm thanh xung quanh ta Hàng ngày, hàng giờ Tai ta nghe được những âm thanh đó Tiếng động cơ, tiếng nhạc, tiếng gió, tiếng nói cười, tiếng chó sủa, tiếng chim hót, tiếng trống, tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng gà gáy, vân vân. Những âm thanh do con người gây ra, tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc của trẻ em, tiếng cười, tiếng động cơ, những âm thanh thường nghe được vào buổi sớm, tiếng gà gáy, loa phát thanh, tiếng chim hót, tiếng còi, tiếng xe cộ. Ngoài ra còn có những âm thanh thường nghe được vào ban ngày như tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc của trẻ em, tiếng cười, tiếng động cơ, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng mở sách. Những âm thanh thường nghe được vào ban đêm như tiếng chế kêu, tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng kêu, vân vân. Vậy các em thấy có rất nhiều âm thanh xung quanh chúng ta Như âm thanh có trong tự nhiên Âm thanh do con người tạo ra Âm thanh được nghe thấy vào ban đêm Âm thanh nghe thấy vào ban ngày Chúng ta sẽ bước sang hoạt động 2 Các em cùng cô thực hành theo hướng dẫn Để nắm được các cách làm vật phát ra âm thanh nhé các bạn sẽ sử dụng các vật trong hình như ống bơ, sỏi, thước kẻ và làm cách nào để phát ra âm thanh. Có rất nhiều cách để làm vật phát ra âm thanh. Chúng ta có thể lấy thước kẻ gõ vào ống bơ, lấy sỏi bỏ vào ống bơ, hoặc lấy thước đập vào sỏi vân vân. Từ thực hành trên, các em thấy vật phát ra âm thanh khi con người tác động vào chúng. Vật có thể phát ra âm thanh khi chúng có sự va chạm với nhau. Các bạn cùng cô thực hành thí nghiệm 1 theo hướng dẫn và trả lời câu hỏi mặt trống có rung động không? chúng ta rắc ít vụn giấy lên mặt trống, gõ trống và quan sát để trả lời câu hỏi mặt trống có rung động không? Các bạn hãy so sánh kết quả thí nghiệm của các bạn với phần kết luận nhé. Khi rắc giấy vụn lên mặt trống và gõ lên mặt trống ta thấy mặt trống rung lên, các vụn giấy chuyển động nảy lên và rơi xuống vị trí khác và trống kêu. Các bạn hãy thực hành tiếp phần thí nghiệm 1. Theo hướng dẫn, khi gõ mạnh hơn thì các vụn giấy chuyển động như thế nào? Khi đặt tay lên mặt trống đang rung thì có hiện tượng gì? Hãy so sánh kết quả thí nghiệm của mình cùng với phần kết luận nhé. Khi gõ mạnh hơn thì các vụn giấy chuyển động nhanh hơn, trống kêu to hơn. Khi đặt tay lên mặt trống đang rung thì mặt trống không rung và trống không kêu nữa. Chúng ta thực hành thí nghiệm 2. Hãy đặt tay vào cổ như thí nghiệm 2 khi nói tay bạn có cảm giác gì gì khi đặt tay vào cổ khi nói thì ta sẽ thấy tay ta run run âm thanh do các vật rung động phát ra Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau thực hành làm bài tập 1, 2, 3 và vỡ nhé. 北京。